Xin chào anh em nhé à, Tiếp tục uh, review về cái đồ chơi công nghệ à, thì uh, tôi lại à, xin giới thiệu với anh em về cái sản phẩm quy đổi bài của Nhật cái sản phẩm này thì anh em uh, đem đi chơi rất là cơ động Đấy. thứ nhất là anh em uh, mang đi hàng ngày anh em sử dụng để dùng uh, tiền nong giấy tờ rất là thoải mái thứ hai nữa là khi anh em chơi một số trò chơi bài lá như là liêng ba cây ấy, bài cào ấy thì anh em uh, dùng ví này nó hỗ trợ anh em biến đổi bán bài từ thua trở thành thắng rất là tiện ích cho anh em thì à, cái công năng của cái ví này như thế nào thì bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho anh em để em hiểu cái cách dùng ví này trong cuộc chơi anh em sẽ hao được giá bạc bất kỳ tôi tôi tự hào hao với astro Đấy. bởi vì cái astro là ast cụ quẩy và tôi cũng không đuổi nhiều lúc đầu tôi thì tuổi à, bây giờ tôi để đánh nhỏ thả được ít nhưng khi tôi đổi ấy tôi đánh to tôi gọi là rất là luôn rất chiếu luôn thì à, trong sân chơi như cả mình đã chia đánh bài điểm số nó như thế này chín điểm bài điểm số là điểm số cao của chính Liêng luôn thì mình sẽ theo cái làng thì sẽ không đổi nữa không khấu hao nữa nhưng mình sẽ chờ ván sau ván là điểm số thấp đây ví dụ là không điểm từ cái 10 cái gì cái k mình sẽ hao cái ca ờ, đi hao cái ca cơ đi các chị nhầm hao thành công cái ca và sau khi hao cái ca rồi thì mình sẽ lại chờ đến cơ hội chờ một ờ, ván bài điểm số nó phù hợp với cái ca ví dụ là vấn đề là một điểm này Đấy, cây 3, cây 8 và cái 10 một điểm bài thì mình sẽ biến đổi cái ba sang cái ca mình có điểm số là tám điểm bài thì anh em có thể động tác một tay hai này anh em chỉ cần để ví vào chung lòng anh em thôi động tác nhẹ nhàng quẹt tay vào vào này nó đừng tránh thành công đấy và em tiếp tục tiếp tục là chờ đợi cơ hội để đổi kênh ba để bán bài nó cao hơn đấy và điểm số nói chung là anh em cũng phải vẫn nào cũng đổi bài luôn về kỹ bản mình về cảm thấy cây đi đấu trong bài là quý hợp không thì mình đổi thôi đây cái đội là 23 một cái năm Đấy, đang một, một điểm một điểm thì anh em chỉ có bài đọc thôi nhưng với tôi tôi cũng úp vì tôi cây ba tôi hao trong khí rồi thì tắt nhẹ nhàng thôi Đấy. tắt rất nhẹ nhàng anh em chỉ cần quẹt tay qua này Đấy là anh em đã có một bắn liêng 33 à, bắn sáp 33 từ một điểm mà anh em biến thành một ván sáp 33 đây là thủ thuật để anh em gọi là trở mình từ thua trở thành thắng rất đơn giản thôi lại ba ba hai tám điểm điểm này mình là không cần được cái năm nữa vì năm rồi thì nó lại không à, hợp bài đây lại tiếp tục à, một sáu và bảy một sáu bảy này là chỉ có bốn điểm bài mà ta lại biến đổi thành riêng năm số bảy em số ba em có tiền đúng không động tác anh em có thể dùng hai tay này nhưng mà em chưa quen một tay dùng hai tay này nặng bài rồi thành công một bước nhỏ thôi rất đơn giản dễ dùng tiếp tục này tiếp tục ta lại uh, chờ đợi cơ hội của cái uh, à, ad đấy đang có bài điểm bài điểm này ta có thể uh, đột cây chín sang cây uh, à, cây 9 sang cây một thì chúng ta sẽ có chín ngàn bài Đó, rất nhẹ nhàng thôi điểm số hoàn toàn thay đổi liên tục thay đổi tiếp tục vào đang bốn điểm bài bốn điểm bài ta biến đổi cây à, sáu tăng cây chín ta có à, bắn điểm bài số 7 luôn Đó, rất là nhanh em thấy chưa động tác rất là nhanh rất là êm không hề có một cái uh, tiếng ồn gì và anh em có thể nhìn thấy là không thấy lộ nhiễu gì cả em cái cái ví đổi bài thôi Đấy. rất là đơn giản dễ dùng bài nào cũng được không cần phải là mang bài theo bài chợ bài trước anh em mang đi chơi rất là thoải mái cho anh em có lợi cho anh em không điểm bài Đấy. tôi thì đổi thành 6 điểm bài xem có hội thắng không khác hoàn toàn luôn nên là dùng cái bí này anh em chơi rất là thuận lợi cho anh em đây nhưng bán bài điểm số cảm thấy hợp thì em đổi thôi nhưng bán này chính điểm bài thì mình cảm thấy điểm số to mình không đổi nữa là mình lại chờ tiếp tục cơ hội nói chung là không phải bán năm những đổi bài nên là mình không sợ lộ liễu đúng không còn khi mà người ta cứ đến bài ấy, thì anh em cũng yên tâm thì anh tôi sẽ có cái nút nhả bài ví dụ bán bài này mình à, chặt cái bài ở ví ra mình để tắt đây mình đặt bài đấy mình đang à, bấm cái nút nhẹ đây nó có cái nút nhả bài anh em đã có tụt xuống cái bài anh em cầm cả mũi bài em chặt còn đọc cái này tôi thua đấy thế là anh em đã hoàn toàn ao bài thành công cuối cùng em lên là em thắng chúng tôi thì ngoài cái phí rửa bài ra còn có nhiều sản phẩm công nghệ khác nữa anh em có nhu cầu về cái công nghệ trên bài lá nói riêng và các sản phẩm công nghệ dành cho tòa quý nói chung anh em liên hệ với cơ quan thống đốc trên màn hình nhé chúng tôi có cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn anh em liên lạc và đến tận đến cơ sở để gửi hàng luôn em thấy là ví là có rất nhiều cái ngăn em đựng tiền đựng giấy tờ rất thoải mái rất nhiều ngăn cụ để đựng thẻ bao nhiêu cũng đủ giấy tờ xe rồi thẻ căn cước và tất cả các thứ đều ok à, cảm ơn anh em xem video tôi xin chào anh em